Thưa quý vị, mới đây, đại diện các nhà hàng, các khách sạn, cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Bạc Liêu đã gửi thư cảm ơn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiểu sau phát biểu của ông gây xôn xao cộng đồng mạng những ngày qua. Trong thư cảm ơn, các hộ kinh doanh cho biết trong 3 năm 2020 tới 2022 cũng như cả nước, Bạc Liêu bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 khiến các hộ kinh doanh khó khăn, nợ nần chồng chất. Đến giữa năm 2022, khi đại dịch Covid-19 cơ bản được khống chế, các hàng quán mở cửa trở lại. Tuy nhiên, vừa phục hồi được một thời gian ngắn thì chúng tôi gặp phải một số khó khăn. Nguyên nhân chính là do thời gian gần đây có sự siết chặt vấn đề quy định khi tham gia giao thông, đo nồng độ cồn và giờ giấc trong kinh doanh. Do tâm lý e ngại nên các khách hàng đã hạn chế đến quán để ăn uống giao lưu. Doanh thu của chúng tôi đã giảm đi rất nhiều, cơ sở chỉ hoạt động cầm chừng, một số nơi phải cắt giảm nhân sự. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế gia đình của hộ kinh doanh, của doanh nghiệp nói riêng và của tỉnh Bạc Liêu nói chung. Mặc dù có những ý kiến trái chiều về lời phát biểu của Chủ tịch tỉnh, tuy nhiên chúng tôi nghĩ rằng những ý kiến đó là chưa thấu hiểu được hoàn cảnh của ngành dịch vụ ăn uống, karaoke, khách sạn. Chúng tôi phải nuôi cả ngàn lao động, chúng tôi phải có nghĩa vụ nộp thuế, nghĩa vụ lo đời sống nhân viên. Lá thư viết – Chúng tôi không muốn chỉ trích bất cứ ngành nào, lĩnh vực nào. Nội dung chính ở đây chỉ muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu và muốn nói đến những khó khăn mà chúng tôi đang vướng phải. Kính mong sau này sẽ được nghe những chỉ đạo sâu sát của Chủ tịch tỉnh thêm lần nữa.